xem một dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật. Bếp này thương hiệu là Rinnai. Bếp có số series là RKGC694E1. Bếp này có số, số cuối để bảo hành cho các bạn là 004720. Đây là nội thất phía bên trong của bếp đây. Bây giờ thì tôi sẽ đóng nắp lại cho các bạn xem ngoại thất và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem. mặt bếp màu vàng nè bếp này có mặt bếp trắng men nè chống cháy nồi linh kiện của nó gồm có một cặp pin đây cặp pin pin của nó một cái nắp khói và một cặp đầu chia lửa được làm từ nắp đây ngoài ra thì phía dưới phía dưới và đằng sau của bếp cũng đã được bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào nó cắn phá dây điện hộp nướng của nó thì chỉ có một tầng lửa mà thôi một tầng lửa trên áp xuống và có mâm nướng một vị nướng được làm bằng inox cao cấp đây bây giờ thì tôi sẽ bật bếp lên thử những cái tính năng của bếp cho các bạn xem ngọn lửa cháy xanh đẹp nửa trái xanh đẹp bây giờ thì tôi sẽ à, mở xin lỗi các bạn tôi sẽ chỉnh lại cái màn hình chút xíu cái điện thoại nó bị không đúng vị trí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 tại vì các bạn để ý khi mà chúng ta đang sử dụng một bếp này nhưng bếp còn lại nó cũng sẽ đều hoạt động đánh lửa theo mục đích nó làm như vậy là để đốt cháy cái lượng ga thừa ga rò rỉ trong trường hợp bếp nó bị hư hỏng hoặc là nó bị rò rỉ ga phía bên trong cũng như các bạn thấy nó có những cái phím chức năng này và đặc biệt con nó có những cái que cảm biến để chúng giúp chúng ta đóng mở ga tự động nên nó sẽ khá là hao pin so với bếp ga của Việt Nam nhưng mà bù lại những cái tính năng đó giúp cho cái bếp ga nội địa Nhật này nó tiết kiệm ga hơn bếp ga của Việt Nam rất là nhiều trung bình một cái bếp ga như thế này một tháng tiết kiệm được khoảng từ 25 cho đến 30% cái số tiền chúng ta sử dụng ga so với bếp ga của Việt Nam theo thực tế gia đình của chúng tôi đã từng sử dụng á, thì một cái bếp ga một ngày nấu ăn hai lần hai lần thì một cái bình ga giá khoảng từ 330 ngàn các bạn có thể sử dụng được khoảng từ 2 tháng tới 2 tháng rưỡi tính ra một tháng các bạn sử dụng chưa đến 150 ngàn tiền khi từ thường sử dụng ga vì các loại bếp này nó hao pin nên nếu mà các bạn sử dụng những loại pin thông thường bán trôi nổi trên thị trường á, như là pin uh, con ó với con thỏ như thế này giá của nó là từ 12 từ 15 ờ, cho đến 20 ngàn một cặp thì các bạn sử dụng được khoảng từ 2 cho đến 3 tuần nhưng lại pin mà có giá tốt hơn chút xíu như là Panasonic Toshiba Maxell giá của nó khoảng từ 35 cho đến 40 ngàn một cặp nhưng lại pin này á rất là tốn kém để tiết kiệm các bạn nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này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 chúng tôi có bán hoặc là tặng kèm với bếp một cái viên pin sạc như thế này bếp bên trái của tôi đã khóa ga trước nhiệt độ của nó là tôi đã khóa ga đây 260 độ nó bếp khóa ga dù công tắc còn đang mở này. thì ở vị trí khác nhau sẽ có nhiệt độ và thời gian nó khóa ga của nó cũng sẽ khác nhau tùy theo cái điểm tiếp xúc của que cảm biến và cái đáy nồi bếp bên phải của tôi cũng đã khóa ga đây thực hiện chức năng hẹn giờ thành công chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công ở bếp bên phải để sử dụng với pin sạc á, các bạn che kéo hộp pin ở vị trí này ra hộp pin đó, nó sử dụng một hộp pin dài và một cặp pin đại như thế này bằng chiều bằng cái hộp pin thì chiều dài của nó bằng hai cục pin cộng lại nên cục, cục pin sạc của tôi sẽ không thể nào mà lắp vừa vào được vì thế để tăng chiều dài cho viên pin phù hợp với hộp pin chúng tôi có kèm thêm một cái thanh lò xo như thế này để sử dụng các bạn bẻ hơi cong một đầu của lò xo lên cục pin á khi ra cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu cộng là dương và dấu trừ là âm đây cực dương của nó có một cái lỗ nhỏ như thế này các bạn bẻ các bạn lấy cái lò xo đã bẻ cong một đầu lên đó các bạn móc vào như thế này cố định như thế này đây sau đó các bạn lắp vào hộp pin học pin á, thì bên trong có hai cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài tương ứng với hai cực các bạn lắp cục pin theo đúng y chang như vậy để một đầu của lò xo nó tiếp xúc với miếng thép ở trong một pin các bạn chú ý là chúng ta phải gắn đúng tránh lắp sai lắp đảo cực vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thì thứ nhất bếp sẽ không hoạt động và nếu các bạn để lâu ngày thì bên sạc nó sẽ hỏng bếp lắp pin sạc vào sử dụng bình thường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 thì nó còn có tích hợp một số những cái chức năng tiện ích khác giúp cho các bạn nấu nướng bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn xem tôi sẽ đặt một chiếc nồi lên ở bếp bên ờ, phải lên với bên phải thì nó gồm có hai chức năng là chức năng chiên và chức năng rang cái phím hình ba con số 160 180 và 200 độ C này tức là chức năng chiên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 còn đối với nấu cơm á ở bên Nhật họ sẽ sử dụng những loại nồi nó dành riêng cho bếp ga để nấu cơm nhưng mà loại nồi nó không có lưu hành nhiều ở Việt Nam để chúng ta có thể mua về để sử dụng nên ở Việt Nam chúng tôi khuyên khuyên các bạn sử dụng những loại nồi nó có đáy dày một chút xíu và cái đường kính đáy nồi nó nhỏ hơn 25 cm để đạt được hiệu quả nấu cơm hiệu quả nhất còn hơn nấu nước là, là chức năng nấu nước sôi các bạn sử dụng chức năng này để nấu nước sôi nước trong nồi bắt đầu nó sôi lên thì khoảng 5 phút sau bếp sẽ tự động nó khóa ga nhà sản xuất họ làm như vậy á thứ nhất là để tiết kiệm ga cho chúng ta nè thứ hai á là đề phòng cái trường hợp chúng ta nấu nước sôi rồi mà chúng ta quên chúng ta không tắt thì rất là nguy hiểm nó sẽ tự động tắt chúng ta sau 5 phút và thứ ba là nó sẽ tự động giết hết vi khuẩn ở trong nước tại vì theo khảo sát, khảo sát vi khuẩn nó cần phải trong nước sôi 5 phút mới thật sự là giết hết vi khuẩn được Ngoài ra các bạn cũng chú ý á, là bếp này chỉ có một tầng lửa mà thôi Không có hai tầng lửa khi mà các bạn nướng đồ ăn chúng ta nên không nên đặt một tảng lớn đồ ăn vào nó sẽ không có nướng đều chín đều các bạn phải đặt các bạn à, phải cách đồ ăn nó nhỏ ra đặt vừa vặn vào cái vị nướng này và tưới một ít nước lên cái mâm nướng để khi mà chúng ta hơi chúng ta nướng hơi nước nó bốc lên nó làm mềm thực phẩm thực phẩm của chúng ta nướng nó không có bị khô cứng nữa ngoài ra một số khách hàng khi mà mình mua bếp và sử dụng á thường hay gặp vấn đề về cái van ga đang sử dụng nó làm cho ngọn lửa nó bị đỏ không có được xanh đẹp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 bếp bên trái đã pha ga nè thực hiện tính năng nấu nước sôi thành công sau 5 phút dù công tắc không còn đang mở trên đây tôi cũng đã test đầy đủ tất cả những tính năng của bếp cho các bạn xem